Buông ta ra à. Ngoan ngoãn một chút đi Nhẹ thôi Nhẹ thôi Để ta xem đôi mắt to Miệng lại nhỏ Đây là gái của ta ta thích lắm Để lại sẽ được ban thưởng lớn Cái gì Để lại Ngươi có thể làm thúc thúc của ta đó Có chết ta cũng không tung Tiểu cô nương Cái này thì cô không hiểu rồi Chỉ cần cô đi theo ta Ngày tháng tốt lành sẽ nhiều lắm như thế này ạ à, Mùi vị cũng nồng lắm Đây gọi là mùi vị đàn ông <laughs> Thố gia ta sống lâu thế này rồi phải không Có thể gặp được một cô nương tâm ý Quả thật không phải chuyện à. dễ Ta thích lắm Cô cứ ở lại à. Thố gia Tên này thú gì nhỉ Tiểu bảo bối Phải ngoan nhé Ngoan Thì ta sẽ đối xử thật tốt Bọn bay Rửa sạch Chuẩn bị động phòng Được thôi đi nào Đợi đã Lão đại Lão đại Gọi tới nỗi tim ta tan nát Nói có chuyện gì vậy Người ta động phòng Đâu phải dễ động như vậy Có yêu cầu gì cứ việc nói Ít nhiều thì ta cũng là danh môn Lôi gia nhà của ta thành thân có quy tắc đó Quy tắc Nói nghe thử Hỏi gia nếu như muốn cưới ta Thì phải thắng được 7741 cái cửa ải Nè cô gọi lão gia ta là gì hả Đúng đó Hố gia Bỏ đi bỏ đi Bỏ đi Tiểu bảo bối gọi ta cái gì cũng dễ nghe Không vấn đề Có yêu cầu gì nữa không Ta Ta cũng đâu thể nào gả cho một cách tùy tiện như vậy Cha mẹ của ta ít nhiều cũng là nhân vật có chút máu mặt Vậy nói xem Làm thế nào mới chịu gả đây Vậy Vậy ta cũng phải cho cha mẹ của ta xem thử Ta gả cho một người tốt biết giường nào Không vấn đề Nhạc phụ nhạc mẫu của chúng ta ở đâu Ta cũng muốn xem thử Mời qua đây Hai người họ hiện đang ở tại quán trọ bên phía cuối thôn đó Chính là nơi mà chúng ta cướp ta về đây đó Bỏ đi bỏ đi Ngày mai ta đích thân đi mời Thế nào Tụi bay Chuẩn bị bữa tiệc ngày mai Tên lão Hồ Ly Mẹ Con bất hiếu Nửa đường lại bị bọn mang di bắt về làm con tin Mau lên, đi nào Đại tổ, hôm nay xin lỗi nhé Tối hôm nay ngủ lại ở đây một đêm nhé Hiền vậy, họ có làm gì đệ không vậy Vậy Huynh muốn họ làm gì ta hả Người đâu Người đâu Thả bọn ta ra ngoài Ta sẽ đưa hết tiền cho các người Người đâu Đừng gọi nữa Mau nghỉ ngơi đi Nghĩ xem có cách gì thì hơn Không biết Hiện giờ dì Thiên Tiêu và La Thúc thế nào nữa Chắc họ nóng ruột lắm Yên tâm đi Ngày mai chúng ta sẽ gặp được họ Sao lại nói vậy Ngày mai ta đã kêu lão đại bọn thổ phỉ mà họ đến đây hiện đệ, đệ điên rồi sao Hai chúng ta hiện đang gặp nạn Sao có thể bắt họ cùng gặp nạn được chứ Nói huynh là đồ mọn sách quả không sai chút nào Không có cách nào thông báo tin tức Thì họ làm sao biết được chúng ta bị bọn thổ phỉ bắt đi chứ Nhưng mà Cũng không thể để bọn thổ phỉ bắt họ Làm như vậy sẽ khiến chúng ta trở thành người bất nhân bất nghĩa Huynh hiểu gì chứ Lão Thành Thúc là lão giang hồ đó Là la nhất đao nổi tiếng trên giang hồ Có thúc ấy sợ gì không cứu được chúng ta Thì ra đệ đã có kế hoạch từ trước rồi Đương nhiên rồi Hiện giờ chúng ta phải kéo dài thời gian Đợi diện binh tới cứu Nhưng mà Ta và bọn mang di này Thật sự chẳng gì có thể nói Vậy Vậy huynh và ta Đệ Hôm nay ta thật sự đã nhìn thấy sự thông minh và tài trí của hiện đệ Tại hạ quả thật không bằng một phần Trần Tam Lục Ta hỏi huynh nếu như hôm nay hai chúng ta không ra ngoài được Huynh có còn nuối tiếc gì không Nuối tiếc Không thể hoàn thành lời căn dặn của mẫu thân Không thể hầu hạ bên cạnh mẫu thân Ngoài sự nuối tiếc đối với mẹ của mình Huynh không còn nuối tiếc gì nữa sao Chưa thể cưới vợ sinh con hiếu kính mẹ Đương nhiên là sự bất hiếu lớn nhất Vậy Quỳnh muốn cưới người vợ như thế nào Người ta nói Điều điệu thuộc nữ quân tử hiếu cầu Hiện đại họ trực tiếp như vậy Khiến tại hạ phải trả lời thế nào đây Nếu như Ý ta nói là Nếu như Nếu như thôi ta và Châu Dân đều là con gái Cô sẽ chọn ai à, Không không không hiện đại, Cách so sánh này không hợp lý Tam lục làm sao mà trả lời được Đồ bọt sách Ta nói nếu như nếu như nếu như mà Nếu như Có nếu như Có nếu như Lê Hiền Đệ Cái này sao có thể có nếu như được Bỏ đi bỏ đi Cái đầu óc mọt sách của huynh Dùng tám cây gậy đập vào cũng chẳng ăn thua gì Hiền đệ Còn đệ thì có tiếc nuối gì không Tiếc nuối của ta Tiếc nuối của ta chính là Bỏ đi bỏ đi Không nói chuyện này nữa ngủ đi Lại đắc tội với đời ấy rồi Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi Cũng cả đêm rồi Số cuộc đã đi đâu Không lẽ Thật sự bị người khác canh chừng Không lẽ ta đã bỏ sót cái gì Lão là thối Có phải ông biết chuyện gì đó Nhưng giấu mọi người không Dì Thiên Tiêu Khoan nóng ruột đã Mọi người cùng nhau nghĩ cách xem sao Hay là vậy đi Ta ra chút tiền Dán tờ thông báo tiền người Ngay ngoài cổng thôn Chỗ của các người có ai là người nhà của Lô Cặp Đệ không Đứng ra đây ngay Là ta là ta Các người quen với Cặp Đệ nhà ta sao Không lẽ vị này chính là mẹ của Lô Cặp Đệ sao Vị này vừa nhìn thấy là biết ngay cha của họ rồi Đừng nói nhiều nữa người đâu Đừng dội Xem ra mọi người cũng mong chờ được uống rượu mừng rồi phải không Uống rượu mừng Đúng vậy lô cặp đệ thành thân với đại ca của ta Hôm nay cố tình mời hai tiểu nhân đây Mời hai vị đến dự hụng lễ Cái gì Dì Thiên Tiêu Lại là một nữ cả năm trai sao Đúng là bị chim gõ kiến gõ mù mắt rồi thiệt tình Ngươi không nói chuyện không ai nói ngươi câm đâu Hai vị, hai vị hãy nghỉ ngơi một chút Ta vào trong thu dọn một quán Đi thôi Thiên tiêu đi nào Chốt cuộc mọi chuyện là sao Xem ra cặp đại dịch tam lục quả thật đã bị bọn thổ phi bắt đi Làm sao đây Hoàng qua đại khuê nữ của nhà ta Phải làm áp trại phu nhân rồi Có ta đây Bà sợ gì chứ Là ca Công phu của ông tốt Đi thôi Bây giờ chúng ta xong vào phá tan ổ thổ phỉ của chúng Tính luôn phần ta Đợi đã Đao kiếm vô tình Thương pháp vô nhãn Các người đi theo ta Không những không giúp được gì cho ta Ngược lại sẽ khiến ta lo lắng hơn Mọi người Cứ lại quán trọ Đợi tin tức của ta Không được không được Ta nhất định phải đi cứu cặp đệ của ta Nếu nó không còn Ta sống làm gì chứ Ta không muốn Đúng đó là thành thúc Mọi người cũng phải làm chút gì đó Đợi thế này Cũng không phải là cách Mọi người nghe ta nói Đông người ngược lại sẽ làm hỏng chuyện Ta vào ổ thổ phỉ trước Đi thám thính tình tình Lão la Vậy ta chỉ có thể mong vào ông rồi Dân yên và Phúc soái Hai người mau chóng đến nhà môn báo án Nếu như đưa được quan binh đến cứu giúp thì càng tốt Nếu như có biến cố gì Thì hãy nghĩ cách Lập tức liên lạc với ta ngay Được Vậy còn ta Còn ta Vậy ngộ nhỡ quan phủ không ra tay cứu giúp Chỉ có một mình ông thì phải làm sao đây Thiên Tiêu Bà hãy yên tâm mà đợi trong quán trọ này Tiểu Ma Hoa Chăm sóc tốt cho dì Thiên Tiêu Đừng để tâm trạng bà ấy kích động Được Thiên Tiêu yên tâm Cho dù chỉ có một mình ta Ta cũng sẽ bình an vô sự Hoàn chỉnh mà đưa tụi nó về đây cho bà Vậy thì ông Ông phải cẩn thận Mọi người chia ra mà hành động đi dạ, dạ. Dì Thiên Tiêu Đi nào Đi Đi mau <laughs> Tiểu bảo bối Hôm nay <laughs> là ngày vui của hai chúng ta Bảo bối yên tâm Ta đã phái người xuống núi Đón nhạc phụ nhạc mẫu rồi à. <laughs> Không được không được Hiền đệ Sao có thể quốc ức bản thân mình như vậy Các huynh đệ Nghe chưa nào Hắn gọi hiền đệ phải gọi là đường tỷ mới đúng <laughs> Ta đã nói rồi Lão đại này rất hợp với ý của ta mà Đồ một sách Là giả đó Còn gì phải xem là thật Đây gọi là sách lược đó Hiểu không hả Nhưng mà Nhưng mà Khẩu vị của lão đại này cũng quá nặng rồi Nhưng mà cái gì Là thành thúc mà tới Chắc chắn được cứu cái gì Người bị thất lạc phải qua 12 canh giờ mới được lập án sao 12 canh giờ Vậy thì người đã bị chia cắt mất rồi Tiểu nhân sai rồi Tiểu nhân Tiểu nhân ca cha Chúng ta đã báo án lúc giờ tị Theo cách nói chuyện của huyện Nha Môn Phải đến giờ thình của ngày mai mới đủ thời gian Theo ta Bọn huyện Nha này Cố tình không nhận vụ án của chúng ta Cứ thế này Bá tánh nơi này Chắc chắn sẽ chết trong tay của bọn thổ phỉ Vậy phải làm sao đây Hoàng phủ nơi này giải bọn thổ phỉ Tuyệt đối có giao tình Đứa con gái tội nghiệp của ta Lộ Tư Hạ vốn không đáng chết Sau khi chết thì không nên nợ nhiều tiền như vậy Nếu không nợ nhiều tiền như vậy thì ta không cần đi chuyến tiêu này Ta không đi chuyến tiêu này thì cặp đệ nhà ta đã không rơi vào ổ của thổ phỉ rồi Đều là lỗi của ta Đều là lỗi của ta Ta phải làm sao đây Dì Thiên Tiêu Ta phải làm sao đây Dì Thiên Tiêu Dì dừng lại đi Dì Thiên Tiêu Vẫn còn lá thuốc mà Võ công thuốc cao cường lại đa mưu túc trí Chúng ta đừng loạn lên như vậy không được Hiện giờ lá thuốc ngay cả một trợ thủ cũng không có Ta phải đi giúp lá thuốc Ngươi cũng muốn xong vào ổ thổ phỉ sao Ta muốn đi thông báo cho lá thuốc biết Ngươi đừng không biết lượng sức hại lá thuốc Cô đang lo lắng cho ta sao <laughs> Tiểu bảo bối 7747 ải mà bảo bối nói Cứ việc nói ra Hối già là 4471 ải Ngay cả phép tính cũng tính không tốt Thì làm sao mà làm lão đại chứ dạ, dạ, dạ, Hai vị huynh đài 77 Hình như là 49 mới đúng 49 Tiểu bảo bối Nói đi Bảo bối muốn đại gia Chơi thế nào đây Hối à? gia Muốn cưới à? ta Không phải dễ dàng như vậy đâu Trước tiên Phải thả tiểu huynh đệ này ra trước Cái này không phải vấn đề Chỉ cần bảo bối ở lại Giữ hắn lại cũng vô dụng Hai chúng ta thành thân Ta sẽ đích thân đưa hắn xuống núi Được không? Được Không không không Tập đệ muốn đi thì cùng đi Muốn gả thì cùng gả Muốn chết thì cùng chết Thế nào hả bảo bối Bảo bối ôm cái nào Hối gia hối gia đừng vội đừng vội Đợi khi vượt qua mọi cửa ải đi Chuyện gì mà chẳng làm được nữa Vậy nếu như không thành công thì sao Vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà trả ta về thôi Để khi nào luyện được một bản lĩnh tốt là qua cưới ta Được Đại gia cho với tiểu bảo bối Cứ việc xong lên Tam lục đây lên à. Hối già Gái tứ xuyên như ta thích ăn cay lắm nếu như muốn cưới ta Không thể ăn chay là không được đâu Mấy mấy mấy Mấy cái này là gì vậy Hối giang nghe đây Ớt chỉ thiên Ớt nhà dôi Ớt tộc sinh Ớt dài Còn mẹ của ta nữa Ớt thiên tiêu Mà tại sao nhà của tiêu bảo bối toàn là ớt vậy hả Đúng vậy bắt đầu nào Cái này ờ, Mấy cái này ờ, đều phải ăn sao Ăn hết hả Đương nhiên rồi Chút ớt này chẳng là gì cả Ăn sống Hổ già Mẹ của ta từng nói Tình cảm sâu, cay nồng như ớt Nếu như ngay cả ớt cũng không thể ăn Thì làm sao có thể chứng minh được tình yêu nồng nàn đối với ta chứ Chỉ, chỉ là ăn ở chút ớt thôi mà Ta ăn Chứng minh tình yêu Ừ. Nếu ăn ớt Thì phải ăn miếng thật bự thật bự Nếu như ăn miếng nhỏ miếng nhỏ Sẽ cay chết người Không ai định mạng đâu Thật sao Đương nhiên là thật rồi Vậy nghe theo tụi bảo bối Miếng lớn ăn Miếng lớn <laughs> Cái này thế nào ừ. Ừ. Không phải ăn thế này đâu Phải thế này nè Nào ăn miếng lớn một chút đi Chẳng cay chút nào mà ăn nước một chút nữa đi Chẳng cay gì cả Ăn nhiều vào Ăn đi ăn đi Ăn đi mà Nước Nước Mau mang nước cho ta Lấy rượu Rượu có thể làm hết chai đó ly nào Uống rượu uống rượu Chẳng cay gì cả Uống rượu đi Uống rượu đi Rượu nè Chẳng cay gì cả Uống rượu đi mà Uống rượu sẽ hết chai. Thiếu gia Tiểu ngực đáp Mau lên mau lên Đốt à, lửa lên đi Bẩn à, chết đi được Thế nào tiểu ngược đáp Không lên lửa Đúng là ngốc Ta đã nói qua rồi mà Đầu óc của ngươi toàn là bụng nhão Sau này gọi ngươi là ngược đáp Ngược đáp nhão ờ. Thì tình đưa đây Từ từ thôi thiếu gia Để tiểu nhân làm cho Tiểu thư xem kìa Để tiểu nhân làm cho vâng, Gió lớn quá Lửa không lên Tí nữa sẽ lên ngay thôi Thiếu gia Đây là cái gì vậy Dân nhiên Đây là gì vậy Mua ở đâu vậy Bao nhiêu tiền Ngoài việc tiêu tiền ra Ngươi còn biết làm gì sao Khó nằm và đặt thế này Chắc có thể nhìn thấy được Cẩn thận một chút Qua đây qua đây Mau lên nào Mau lên mau lên Chẳng phải đang đi sao Mau lên mau lên Lão già này Lão già ông có thể mau lên một chút không Ta già như vậy sao <laughs> Hổ già già Mới đó thôi Đã à? chịu thua rồi sao Hiền đệ Đừng gây thêm chuyện nữa Coi chừng bọn thổ phỉ nổi giận đó Không sao đâu Chút ớt này cũng à? không ăn nổi Làm sao làm con rể của người Tứ Xuyên chứ Tiểu nhà đầu này Có phải đang chơi ta không Chơi ta phải không Nói vậy là sao chứ Ta thật lòng đó Đậu hối, chân thối Cộng thêm mô lạp xưởng Quả là tuyệt vời, kỳ diệu, kỳ diệu Đồ mọt sách Không ngờ huynh cũng có tế bào hài hước nhỉ Thông minh đó Lão đại Trước đó chúng ta đã từng nói trước Nếu như không thể ăn hết số ớt đó Thì phải đưa ta xuống núi đó Được Thả cô xuống núi Không vấn đề Tiểu tử này Không thể đi trói hắn lại cho ta Dứt xuống sông cho cá ăn Đợi đã Hối gia gia Ông nói mà không chịu giữ lời Đúng đó Con tiểu nhà đầu này Muốn chơi với ta còn non lắm đó Người ta cứ là con Đâu phải là hắn Các huynh đệ trói hắn lại cho ta Tối hôm nay Chuẩn bị động phòng Khoan đã Ngày đại hỷ thế này Sát sinh không tốt lắm đâu Chẳng phải xung với hỷ sự sao Xin hỏi Vị đại ca này là ai Ta cho ông lời lần này đó Làm cha của ta Sao giờ mới tới vậy N Cha Quả thật là nhạc phụ đại nhân Không kịp nên đón Thất kính thất kính Lão địa Quyện đại nhân đã tới rồi <laughs> Lui xuống Mọi người Tối hôm nay Chúng ta có thượng khách rồi đó Chuyện về hôn lễ Tạm thời quản lại trước Quản lại trước <laughs> Quản lại trước Hối gia gia à, Là thượng khách gì vậy Quyện đại gia Của bổn quyện đó <laughs> Quả nhiên là quan phỉ cấu kết Tiểu bảo bối à Tiểu tâm trang Ta đã nói trước với nàng rồi Đi theo ta Sống ngày tháng tốt đẹp Bảo đảm nàng vinh hoa phú quý hưởng bất tận Nếu quyện thái gia đã tới Đâu thể nào chỉ có thể cá thịt thịt soạn Chẳng có chút ý mới gì cả Có cách gì tốt hơn không nào Nói ra nghe thử Quần ma loạn vũ cái này là gì vậy Cái này phải xem qua rồi mới biết được Người này là người biểu diễn chung với ta đó Quần ma loạn vũ này Một người không thể nào chơi được đâu Hiền đệ Ta đâu phải là ma gì đâu Được được được Không thành vấn đề Chỉ cần các người có thể khiến Nguyễn Thái Gia vui mừng Cái gì cũng được Vậy Vậy ông cũng phải cho ta một phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị Được Ta cần phải có chút mực màu Và viết và dạ, mấy cái áo khoác của bọn tùy tùng này Không thành vấn đề Mọi người đi chuẩn bị cho ta Dạ Lão đại Ta còn cần mượn các tiểu đệ của ông sử dụng Tuyệt đối không thành vấn đề Tiểu bảo bối bận đi Ta nghỉ ngơi một chút Miệng cay quá, cay quá Đi đi, đi đi Hiện đệ Ta thật sự không biết loạn vũ gì cả Cặp đệ Số cuộc thì cô đang diễn vở nào vậy Mọi người lúc nãy không nghe tên thổ phỉ đã nói gì sao Tối nay sẽ mời quyển thái gia Quyển thái gia đến thì nhiều chuyện để làm rồi Ta hiểu rồi Ý của cậu là uy hiếp thiên tử để lệnh chư hầu Cái gì mà trư với lợn không phải Là quyển thái gia Tí nữa ba người chúng ta sẽ giả trang rồi tô mực màu lên gương mặt Không ai biết được ai Chúng ta sẽ có cơ hội chạy trốn Tốt Ta biết phải làm thế nào rồi <laughs> Đợi đã Cái gì mà ai với ai chứ Hai người đã nói với ai với ai vậy Cái gì mà ai với ai chứ Ai không phải là ai Ai cũng là ai Vậy Quynh biết ai là ai không Cái này ờ, Tao phải chỉnh lý lại Có vẻ như hơi loạn rồi đó Mau lên mau lên mau mặc áo khoác đi Ta thật sự không biết múa đâu Mặc cái này vào cũng vô dụng Mặc lên mặc lên mặc lên Tại sao chứ Có bộ đồ đàng hoàng thế này không mặc Là phải mặc y phục thổ phỉ như vậy Hiểu gì chứ Tới lúc đó cùng một mặt nạ như thổ phỉ Vậy thì thổ phỉ và quyền đại gia không chống mặt mới lạ Đúng đó thiếu gia Mặc lên đi ta giờ chết được Cho dù phải chết cũng phải liều mạng Ngồi xuống cho ta Muốn tìm được họ Ta là người nóng ruột nhất Lão La nói rồi Bất kỳ người nào chúng ta đi Cũng sẽ mang lại phiền phức cho họ Tín hiệu cũng đã gửi đi rồi Vậy thì đợi xem thế nào Trời cũng đã tối rồi Không biết là Thúc đã tìm được Tam Lục và Cặp Đệ chưa Lão La nhất định sẽ tìm được họ Ba người phải trở về đây Một cách hoàn chỉnh và bình yên Quyền đại gia Đồ đầy cho ngài nhé Hôm nay Nhờ vào hạ nhân của ngài thông báo tin tức Chúng ta mới có thể vớt được một vố lớn Phần của ngài đã chuẩn bị xong rồi Khi nào về Đừng quên mang theo Người của ngươi Lần này gây phiền phức cho ta rồi Ngươi có biết không hả à, Quyền Thái Gia nói tới Mấy người ngoài mà sáng nay bắt được sao Chẳng phải trước đó chúng ta đã nói trước Không được phạm sự ở thôn chúng ta Các người bắt người Còn nhốt vào trong ổ của mình nữa Người nhà của họ gõ trống kêu quan ngay trước cửa nha môn Cũng may ta đã đưa ra quy định Phải qua 12 canh giờ mới có thể báo an. Nếu không chỗ của ngươi Ta nên bắt hay là không bắt đây Ta Tiểu nhân không hiểu chuyện Tiểu nhân gây phiền phức cho ngài rồi Quyển Thái Gia Nhưng mà ngài cũng nên biết Giang sơn này của tiểu nhân Đều dựa vào ngài cả Của tiểu nhân Chính là của ngài Nếu như tiểu đệ xảy ra chuyện gì Cũng chẳng tốt cho ngài Cho nên chuyện lần này Mong quyển Thái Gia Thông cảm và giúp đỡ Ngươi đang uy hiếp ta sao Nào dám chứ Tiểu đệ không biết nói chuyện Tiểu đệ xin cạn chén trước Biết tâm trạng của ngày hôm nay không tốt Cho nên đã chuẩn bị một tiết mục nhỏ Để ngày vui mừng khiến khi như có tấm lòng đó Tụi bay Thông báo xuống dưới Biểu diễn chính thức bắt đầu Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Tới lục lão biểu diễn rồi Được Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyện Thái Gia Quyển Thái Gia Quyển Thái Gia Đứng im ngay Đứng im Cậu nhúc nhích Ta sẽ giết ông ấy Đứng im Đứng im hết Lùi xuống Lùi xuống hết còn không chạy mau lên Chạy Đi Tránh ra Đi Lưu xuống Tránh ra Cặp đề, tam lục Hai người chạy mau Đi thôi Mau lên Huynh đệ, xông lên Giết Giết chết hắn Người nào giết chết được hắn Tối nay sẽ được mời uống rượu La Thành Phúc cẩn thận vô dụng Vô dụng Đứng dậy Đứng dậy Giết chết hắn cho ta Lên Thiếu gia cặp đệ Cặp đệ đánh bọn chúng cho ta Đánh bọn chúng Chỗ này không để lâu Chúng ta đi mau, mau lên vừa cứ gì xông vào ta Mẹ Là con Con về rồi đây Tiểu tâm can của mẹ Tam lục Cuối cùng thì cũng về rồi Không dễ dàng gì đâu Mẹ Con cứ tưởng không gặp lại mẹ rồi chứ Con làm mẹ sợ muốn chết Cũng may Có la thúc ở đây Nếu không Mẹ thật sự không biết phải làm thế nào Cái gì mà la thúc ở đây Vậy có phải con không ở đây Chỉ cần có la thúc ở đây là được rồi đúng không Con mau đi rửa mặt đi Mau lên mau lên để mau qua Lập tức lấy nước qua đây Được Thiếu gia tự nhiên đi giúp một tay Đi đi Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì Quả thật có thể đau kiếm bay lượn Cả đời tam lục này chưa từng gặp qua tình cảnh này Cũng may là mọi người đều bình an trở về Mọi người không biết Bọn ta đến quyện nhà báo án Tên quyện Thái Gia vốn là xua đuổi chúng ta Cái gì chứ quyện Thái Gia đó Chính là người đứng đầu của bọn thổ phỉ đó Đúng vậy Quả thật là vậy Vậy chúng ta có phải nên làm gì đó không Tham ô thế này Lão bá tánh nơi này chẳng phải khổ lắm sao Mọi người thu dọn đi ngay Ta lo rằng bọn thổ phỉ sẽ tới đây gây sự Đừng cứu tới thiên hạ làm gì Đến cuối cùng Ngay cả bản thân cũng không giữ nổi Tiểu nhi tiểu nhi Đại gia chuyện gì vậy Người tên Lô Cập Đệ hiện đang sống ở căn phòng nào Đi theo tiểu nhân Quân gia mà sang bên này Bên này La Thành Thúc quả thật rất lợi hại Mới nói đó thôi đã khống chế được tên lão đại La Thành Thúc này Thúc giấu cũng kỹ lắm Ông ấy là La Nhất Đao nổi tiếng trên giang hồ đó Biết chưa hả Xem ra mẹ con và La Thành Thúc Có mối quan hệ tốt nhất rồi Làm gì có chứ Làm gì có Lôi hiền đệ cũng lợi hại lắm Một con đao đã giữ được quyền thế gia lại Tên cậu quan đó biết được sự lợi hại của lôi cập đệ này rồi chứ Lần này cập đệ Đích thực đã lập được công lớn Ngay cả phương pháp rút lui cũng do cặp đệ nghĩ ra đó Đúng vậy, tại hạ bái phục vô cùng Đặc biệt là ăn ớt Quả thật là tuyệt vời <laughs> Mọi người biết không Thổ phỉ lão đại đó là một tên đầu hối Còn có một đôi chân thối nữa Sau đó lại bị ta làm cho thành mô lạp xưởng Tam lục Câu nói lúc nãy quên là gì nhỉ Đầu hối miệng thối mô lạp xưởng Quả là tuyệt vời Kỳ diệu, kỳ diệu Thú vị như vậy Hại ta muốn xem cho biết Nhưng mà Tam lục không hiểu Tên thổ phỉ đó không phân biệt được nam nữ Một mực nói lôi Lôi hiện đại là con gái Còn muốn cưới hiện đại làm vợ Tam lục thật sự không thể nào hiểu nổi <laughs> Bây giờ lại có thêm người bị chim gõ kiến gõ mù mắt rồi Cao Huynh à, Huynh nói vậy là sao Chim tới rồi cái người làm gì vậy Chính là ba người bọn chúng bắt lại cho ta Dạ cái người là ai vậy Cặp đệ các người làm gì vậy Đừng tưởng các người là người của quan phủ Thì không có luật pháp là gì Các người là ai Sao hả Mới đến thôi đã không nhớ đại gia ta là ai rồi hả Mọi người nói đạo lý một chút Ba người mua đồ bắt cóc quyển Thái Gia Quyển Thái Gia kinh sợ Phái người bắt các người về trị tội Rõ ràng là quyển Thái Gia giúp bọn thổ phỉ các người Đúng đó Hay lắm Ba người các người còn cấu kết cho bọn thổ phỉ sao mang đi Cặp đệ Cặp đệ Lô cặp đệ Lô cặp đệ Lô cặp đệ Chuyện gì vậy Sao lại bị bắt thế này Cặp đệ Cặp đệ Lôi cặp đệ Mẹ Lôi cặp đệ Mau thả họ ra ngay Đừng bắt cặp đệ của ta mà Mẹ Mẹ mau về đi Mau về đi Mẹ Mẹ về đi con không sao đâu Dì Thiên Tiêu Dì Thiên Tiêu Đừng vậy mà Thiên Tiêu Đừng lo lắng Bọn ta sẽ không sao đâu Cặp đệ Mẹ có lỗi với con Dì Thiên Tiêu Dì Thiên Tiêu cặp đệ cặp đệ của mẹ Tâm can bảo bối của mẹ Vậy Thiên Tiêu yên tâm Vậy Thiên Tiêu yên tâm Ta sẽ nghĩ cách cứu mọi người ra mà Cặp đệ Đồ bọt sách Vì huynh ta lại lần nữa ngồi đại lao rồi Huynh biết không Ta có nhiều nuối tiếc lắm Không còn cơ hội nói nữa rồi Bây giờ phải làm sao đây Hiện giờ Nguyễn Thái Gia có có với bọn thổ phỉ Chúng ta phải làm sao đây Bây giờ chỉ có một cách thôi Là cách gì Cướp ngục Được Liều mạng Cũng phải cứu được bọn họ ra Chúng ta không được lộ mạng Chỉ làm việc rắc rối hơn Không những không cứu được họ Còn khiến cho tất cả mọi người đều bị bắt Cả đời này của ta Rốt cuộc đã tạo nghiệt gì Tại sao ông trời hết lần này tới lần khác Trừng phạt ta Tiểu Ma Qua, Mau Mau đến dịch trạm gần đây nhất Dạ Dì Thiên Tiêu Đừng khóc nữa Bất luận phải dùng cách gì Tụi này nhất định sẽ cứu được mọi người ra Cặp đệ có những người bạn như thế này Quả thật là phúc phận của nó Đa tạ Đa tạ mọi người Dì Thiên Tiêu Nếu đã như vậy Ngày mai chúng ta nhất định phải diễn một vở kịch thay Dân yên Cô nói đi Bất luận phải diễn vở kịch thế nào Bọn này cũng sẽ phối hợp với cô Ngồi đi Đa tạ Đa tạ Không biết sẽ phán thế nào đây Lo lắng chết đi được Điêu dân to gan Lại dám tập kích bổn quan Ba người bọn ta bị thổ phỉ bắt đi Ông không bắt thổ phỉ bắt bọn ta làm gì Thổ phỉ Bổn quyền của thổ phỉ sao Sao ta lại không biết Mọi người biết sao à. Biết không hả Nói đi Nói đi Nói đi mọi người nói đi Nói đi Nếu như các người còn không nói Sẽ không còn ngày ngẩng đầu lên được nữa Nói đi Mọi người nói đi Nói đi To gan Bổn quyền trị quyền lâu năm Bá tánh ăn cư lạc nghiệp Theo ta thì Cô rất tâm nhiễu loạn mọi người Mua đồ hãm hại bổn quan Ta là một thư sinh Biết rõ lương tâm là gì Sao có thể nói dối chứ Người có học Người có học giỏi nhất nói dối Làm giả 一眼见，就被你吸引，上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云野和娘一样的背影。 醒醒啊！我们还好多事情没有做，还有好多话没有说。基弟，基弟，福帅，我求求你，不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！福帅，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师傅。楚云，我什么都没有。军三爷。 只喜欢你，我也要你只喜欢我。大早花生啊，是要早生贵子。三弟爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。主楚大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。